cái đó này hình như là cũng chỉ thích ăn uống nhé này còn em với dâu tây <laughs> chả sữa dưa hấu tâm hồn ăn uống em thấy người thấy gì mùi gì không mùi gì anh đấy chúng mình đã sẵn sàng đón tết quý mão các bạn hãy về chùa đón tết cùng chúng mình nhé Ờ, thật ra là mình về từ tối ngày hôm qua rồi thì tối hôm qua thì mình đã thấy cảm thấy được cái không khí ở chùa lúc này nó rất là vui và đến sáng ngày hôm nay thì mình được đi nhận phận sự tại làm ở vườn bồ đề thì mình thấy mọi người cũng như là các cô bác phật tử ở đây thì làm việc rất là hăng say để chuẩn bị đón một cái tết quý mão cho mọi người nhân dân phật tử về chùa được quan hỉ nên là mình cảm thấy bây giờ là rất là vui đầu tiên là về chương trình tuổi trẻ thì hôm nay được à, chủ trình dạy cũng như ban chủ nhiệm đưa ra là chương trình các bạn về làm không quả thật sự là rất là ý nghĩa ờ, mong muốn làm muốn được cho trang trí chùa được đẹp mọi người về chùa được thấy vui và thì thích đấy được đẹp thế mọi người sẽ mong muốn về chùa nhiều hơn nữa và đến học pháp nhiều hơn nữa và thứ nữa là cũng mong muốn được một phần là giúp đỡ nhiều bạn biết đến Phật pháp hơn qua công việc của mình về làm phận sự và thứ nữa là cũng mong muốn được uh, lấy công, công đức của mình làm về làm thật sự mình có thể hướng công đức việc mình mong cầu về chùa đón Tết cùng chúng mình nhé